Bài 23 Hai bà trưng Bây giờ các em cùng nhìn vào sách giáo khoa trang 104 cho cô nào Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn Tiết đầu tiên đó là tiết đọc Phần đầu tiên là phần trao đổi Nghe bài hát về một người anh hùng và nói tên người anh hùng được nhắc tới trong bài hát đó À có rất nhiều bài hát nói về tên người anh hùng đúng không nào? cô có thể gợi ý các em ví dụ như là ca khúc biết ơn chị võ thị sáu của nhạc sĩ nguyễn đức toàn bài ca là hình ảnh người nữ anh hùng của lực lượng công an nhân dân chị võ thị sáu đúng nhở được nhá bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang tiết tiếp theo đó là tiết uh, đọc được chưa nhỉ nội dung tiếp theo là nội dung đọc nhé em nhìn vào sách giáo khoa trang 104 và quan sát bức tranh được chưa nhỉ đấy các bạn nhìn trong cô giáo này có hai người phụ nữ cưỡi voi đánh trận đúng nhỉ đó chính là hai bà trưng trưng chắc và trưng nhị vậy nội dung bài đọc ngày hôm nay cô và các em sẽ đi tìm hiểu nhé hai bà trưng thuở xưa nước ta bị giặc ngoại xâm đô hộ chúng thẳng tay chém giết dân lành cướp hết ruộng nương màu mỡ. Chúng bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao người thiệt mạng vì hồ báo, cá sấu, thuồng luồng. Nòng dân oán hận ngút trời, chỉ cho dịp vùng lên đánh đuổi quân xâm lược. Bấy giờ, ở huyện Mê Linh, có hai người con gái tài giỏi là Trương Trắc và Trương Nhị. Cha mất sớm, nhờ mẹ dạy dỗ, hai chị em đều giỏi võ nghệ và nuôi trí giành lại non sông. Chồng bà Trương Trắc là thi sách, cũng cùng chí hướng với vợ. Đứng giặc Tô Định biết vậy, bèn lập mưu giết chết thi sách nhận được tin dữ, hai bà Trưng liền kéo quân về thành Luy Lâu hỏi tội kẻ thù. Trước lúc chảy quân, có người xin nữ chủ tướng cho mặc đồ tang. Trưng chắc trả lời, không, ta sẽ mặc giáp phục thật đẹp để dân chúng thêm phấn khích. Còn giặc trông thấy thì kinh hồn. Hai bà Trưng bước lên bảnh voi, đoàn quân rung rung lên đường. Giáo lao, cung nỏ, rìu búa, khiên mộc cuôn cuộn, tràn theo bóng voi ẩn hiện của hai bà. Tiếng trống đồng dội lên, vòm cây đập vào sườn đồi, theo suốt đường hành quân Thành trì của giặc lần lượt sụp đổ dưới chân của đoàn quân khởi nghĩa. Tô Định ôm đầu chạy về nước. Đất nước ta sạch bóng quân thù. Hai bà Trưng trở thành hai vị anh hùng đầu tiên được lưu danh trong lịch sử nước nhà. Theo Văn Làng Bây giờ cô đã đọc xong nội dung bài đọc rồi. Chúng ta sẽ tìm hiểu từ ngữ trong bài nhé. Từ ngữ ta có từ đô hộ là thống trị nước khác thẳng tay đó là mạnh mẽ không chút nương nhẹ hoặc thương hại nuôi trí nghĩa trong bài là giữ gìn để trừ hướng ngày một lớn thêm luy lâu là vùng đất vùng đất này thuộc huyện thuận thành tỉnh bắc ninh Trẩy quân là đoàn quân ra trận. Giáp phục là đồ bằng da hoặc bằng kim loại mặc khi ra trận để che đỡ, bảo vệ thân thể. Lưu danh là để lại tên tuổi và tiếng thơm mãi về sau. Vậy cô đã tìm hiểu xong một số từ ngữ trong bài. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa trang 100. 05. Các em nhìn vào sách giáo khoa trang 105 cho cô. Để tiện trả lời câu hỏi, cô sẽ chiếu cả hai trang sách lên cho chúng ta xem. Tìm những câu giỏi số 1, tìm những chi tiết cho biết vì sao dân ta oán giận, oán hận giặc ngoại xâm? Tôi nhắc lại nhé. Tìm những chi tiết cho biết vì sao dân ta oán hận giặc ngoại xâm. Bây giờ chúng ta nhìn vào đoạn đầu tiên trong sách giáo khoa trang 104. Đây chính là đoạn văn mà đã thể hiện cái sự oán hận của nhân dân ta đối với ngoại giặc ngoại xâm nhé. Cô sẽ giúp các bạn trả lời phần này. Đây, em nhìn thấy cô ra này. Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương mỏ mỡ. Chúng bắt dân ta, lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao người thiệt mạng vì hổ báo, cá sấu thuồng luồng. Đấy nhỉ? Đấy. Vậy thì đây là những chi tiết cho biết dân ta oán thân giặc ngoại xâm Đấy. cô nhắc lại nhá Chúng thẳng tay chém giết giận lành Cướp hết ruộng nường màu mỡ Chúng bắt dân ta lên rừng săn thú lạ Xuống biển mò ngọc trai Khiến bao người thiệt mạng vì hổ báo, cá sấu thùm luồng Vậy đây chính là câu hỏi số 1 Câu hỏi số 2 hãy giới thiệu về hai bà trưng qua quê quán tài năng và trí hướng à định hướng qua quê quán này tài năng và trí hướng như sau sẽ dẫn các bạn này giới thiệu về hai bà trưng quê quán ở đây là huyện mê linh tài năng là hai chị em đều giỏi võ nghệ Để chưa nhỉ đấy hai chị em đều giỏi võ nghệ trí hướng thì đều nuôi trí giành lại giành lại non sông cô nhắc lại nha quê quán là huyện mê linh tài năng là hai chị em đều giỏi võ nghệ và trí hướng là đều nuôi trí giành lại non sông thế nào vậy thì à, cô đã trả lời xong câu hỏi số 2 bây giờ chúng ta tiếp tục chuyển sang câu hỏi số 3 vì sao hai bà trưng phất cờ khởi nghĩa à, theo em thì ha, vì sao mà hai bà trưng phất cờ khởi nghĩa nhỉ ở đây thì các bạn thấy được rằng là hai bà trưng phất cờ khởi nghĩa vì chồng bà trưng trắc là thi sách bị giết chết bởi tướng giặc tô định và nhận được tin dữ hai bà trưng liền kéo quân về thành lui lâu hỏi tội kẻ thù đấy nhỉ đấy các bạn thấy đấy ở đây hai bà trưng phất cờ khởi nghĩa vì các bạn thấy được rằng là do chồng bà trưng chắc bị thi sách giết có nghĩa là các bạn thấy được rằng là vừa thù nhà và thù nước vì vậy bắt vì vậy là hai bà đã đứng lên để phất cờ khởi nghĩa đúng không nào tiếp theo câu số 4 hình ảnh hai bà trưng và đoàn quân ra trận được miêu tả hào hùng như thế nào cô nhắc lại câu hỏi số 4 nha hình ảnh hai bà trưng và đoàn quân ra trận được miêu tả hào hùng như thế nào bây giờ em nhìn vào cho cô giáo ở đây nhìn vào cho cô giáo nhá đoạn à, Sách giáo khoa trang 105. Các bạn nhìn vào sách giáo khoa trang 105 cho cô giáo nào. Đấy. Đoàn quân rùng rùng lên đường, giáo lao cung nở rìu búa, khiên mộc cuôn cuộn, tràn theo bóng voi ẩn hiện của hai bà. Tiếng trống đồng dội lên vòm cây đập vào sườn đồi theo suốt đường hành quân. Đây chính là hình ảnh đoàn quân ra trận đấy các em ạ. Đấy. Đây, cô đánh dấu ở đây chúng ta lấy một chỉ gạch chân cho cô nhá à. rồi cô nhắc lại nhá hình ảnh hai bà trưng và đoàn quân ra trận được miêu tả là hai bà trưng bước lên bành voi đoàn quân rùng rùng lên đường giáo lao cung nỏ rìu búa khiên mộc cuồn cuộn tràn theo bóng voi ẩn hiện của hai bà tiếng trống đồng dội lên vòm cây đập vào sườn đồi theo suốt đường hành quân. Vậy đấy chính là câu hỏi số 4. Câu hỏi số 5. Nêu cảm nghĩ của em về hai vị anh hùng đầu tiên được lưu danh trong lịch sử nước nhà. Rồi, vậy thì đối với phần này chúng ta sẽ nêu cảm nghĩ của mình như sau. Hai bà Trưng không những là hai người phụ nữ vô cùng phi thường mà còn rất mưu trí, kiên cường, và dũng cảm đến thế nào cô nhắc lại nhé ví dụ hai bà trưng không những là hai người phụ nữ vô cùng phi thường mà còn là mà còn rất mưu trí kiên cường và dũng cảm Thế thế nào? Vậy thì nội dung của bài đọc ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô và các em à, tiếp tục chuyển sang tiết tiếp theo. em nhìn cho cô mở sách giáo khoa trang 106 đó là biết nói và nghe và trong phần bài nói và nghe biết nói và nghe ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai câu hỏi một là nêu sự việc trong từng tranh hai bà trưng và thứ hai là kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh Được chưa nhỉ? Rồi, chúng ta nhìn vào cho cô. Bức tranh số 1. Các bạn nhìn cho cô giáo này. Đây là cảnh dân chúng lầm than. Đấy. Giặc phương Bắc xâm vào, xâm phạm và đấu hộ nước ta. Rồi, hai người phụ nữ tài giỏi. Đó là nội dung bức tranh số 2. Và hai người phụ nữ đã cưỡi voi đánh trận. Cuối cùng, bức tranh số 4 là đã nước ta đã giành được độc lập đúng không nào thắng lợi vậy bây giờ cô sẽ kể lại câu chuyện nêu sự việc trong từng tranh và kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh bây giờ cô sẽ đánh số thứ tư trong cái kể luôn nhé bức tranh số 1 các bạn nhìn cho cô giáo đây là bức các em đánh vào sách giáo khoa của mình luôn bởi vì đây là câu chuyện trong sách giáo khoa của mình rồi cho nên là cô sẽ giúp các bạn nhỏ đánh dấu luôn nhé Đấy. Câu chuyện được kể như sau. Hai bà trưng. Nội dung bức tranh số 1. Thuở xưa, nước ta bị giặc ngoại xâm đô hộ. Chúng thẳng tay chém giết dân lành, cướp hết ruộng nương mỏ mỡ. Chúng bắt dân ta lên rừng săn thú lạ, xuống biển mò ngọc trai, khiến bao người thiệt mạng vì hổ báo cá sấu, thuồng luồng. Lòng dân oán hận ngút trời, chỉ chờ dịp vùng lên đánh đuổi quân xâm lược. Thế đây là bức tranh số 1. Tiếp theo, bức tranh số 2. Các em nhìn bức tranh số 2 cho cô này. Bấy giờ, ở huyện Mê Linh, có hai người con gái tài giỏi là Trương Trắc và Trương Nhị. Cha mất sớm, nhờ mẹ dạy dỗ, hai chị em đều giỏi võ nghệ, và nuôi trí giành lại non sông. Chồng bà Trưng Chắc là thi sách, cũng cùng chí hướng với vợ. Tướng giặc Tô Định biết vậy, bèn lập mưu giết chết thi sách. Yeah. Dạ, vậy đây chính là bức tranh số 2. Tiếp theo, bức tranh số 3, các bạn nhìn này. Đấy, hai bà trưng đã cưỡi voi đi đánh trận đúng không bây giờ bức tranh số 3 nhận được tin dữ hai bà trưng liền kéo quân về thành luy lâu hỏi tội kẻ thù trước lúc chảy quân có người xin nữ chủ tướng cho mặc đồ tang trương trắc trả lời không ta sẽ mặc sắc phục thật đẹp để dân chúng thêm phấn khích còn giặc trông thấy kinh hồn hai bà trưng bước lên bạch voi đoàn quân rung rung lên đường giáo lao, cung nỏ, rìu guốc khiên mộc, cuồn cuộn tràn theo bóng voi, ẩn hiện của hai bà. Tiếng trống đồng dội lên vòm cây, đập vào sơn đồi, theo suốt đường hành quân. Vậy đây chính là bước tranh số 3. Và cuối cùng đó là số 4. Thành trì của giặc lần lượt sụp đổ dưới chân của đoàn quân khởi nghĩa. Tô định ôm đầu chạy về nước đất nước ta sạch bóng quân thù. Hai Bà Trưng trở thành hai vị anh hùng đầu tiên được nêu danh trong lịch sử nước nhà, theo Văn lan. Vậy là cô đã giúp các bạn nhỏ kể lại nội dung đoạn truyện, kể lại nội dung câu chuyện của từng đoạn. Được chưa nhỉ? Bây giờ các em dựa vào những đoạn mà cô đã kể chúng ta sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện như sau. Hai bà Trưng thuở xưa nước ta bị giặc ngoại xâm đầu hộ chúng thẳng tay chém giết dân lành cướp hết ruộng nương màu mỡ chúng bắt dân ta lên rừng săn thú lạ xuống biển mò ngọc trai khiến vào người thiệt mạng vì hồ báo cá sấu thuồng luồng lòng dân oán hận ngút trời chỉ chờ dịp vùng lên đánh đuổi quân xâm lược bấy giờ ở huyện mê linh có hai người con gái tài giỏi là Trương Trắc và Trương Nhị. Cha mất sớm, nhờ mẹ dạy dỗ, hai chị em đều giỏi võ nghệ và nuôi trí giành lại non sông. Chồng bà Trương Trắc là thi sách, cũng cùng chí hướng với vợ. Tướng giặc tổ Định biết vậy, bèn lập mưu giết chết thi sách. Nhận được tin dữ, hai bà Trừng liền kéo quân về thành Luy Lâu hỏi tội kẻ thù. Trước lúc trẻ quân, có người xin nữ chủ tướng cho mặc đồ tang. Trưng chắc trả lời, không, ta sẽ mặc giáp phục thất đẹp để dân chúng thêm phấn khích. Con giặc trông thấy thì kinh hồn. Hai bà Trưng bước lên bành voi, đoàn quân rung rung lên đường. Giáo lao cùng nỏ rìu búa khiên mộc cuốn cuộn tràn theo bóng voi ẩn hiện của hai bà. Tiếng trống đồng dội lên vỏ cây đập vào sơn đồi theo phút đường hành quân Thanh trì của giặc lấn lượt sụp đổ dưới chân của đoàn quân khởi nghĩa tôm tô định ôm đầu chạy về nước đất nước ta sạch bóng quân thù hai bà trưng trở thành hai vị anh hùng đầu tiên được lưu danh trong lịch sử nước nhà theo văn làng Vậy là cô đã giúp ma nhỏ trả lời xong nội dung của hai câu hỏi trong bài. Các bạn cùng kể lại cho bố mẹ và người thân cùng nghe nhé. Câu chuyện của cô đến đây là kết thúc rồi. Được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo. Đó là tiết viết. Các em mở sách giáo khoa trang 107 ra cho cô nào. Viết và tiết câu hỏi số 1 đó là nghe viết hai bà trưng à, đối với phần này thì các bạn à, nhìn cho cô giáo yêu cầu đoạn viết và chúng ta sẽ tự viết vào vở của mình lưu ý cho cô viết đúng viết đều viết đẹp được chưa nhỉ và viết xong thì cho bố mẹ à, anh chị của người thân kiểm tra lại các em đồng ý chưa nào rồi nhá cô tin chắc rằng phần này các bạn nhỏ của cô thực hiện rất là tốt đúng không nào rồi bây giờ Cô sẽ chuyển sang bài tập số 2. Chọn tiếng thích hợp thay cho ô vuông. Ở đây các em nhìn cho cô giáo này. chú và chú, chợ và chợ. Bây giờ cô sẽ điền luôn. Được nhỉ? Các em nhìn cho cô giáo này. Thứ nhất, chúng ta điền chú ẩn. Được chưa nhỉ? Rồi. Thứ hai, chúng ta điền chú trọng. Tiếp theo, chú ý à, sẽ nối luôn để cho các dễ nhìn nha nào đầu tiên trú ẩn này Được chưa nhỉ rồi chú trọng này rồi chú ý này rồi và chăm chú rồi là cô chú đấy từ chỗ nào cũng đã nối để cho các bạn nhìn rất là rõ đấy tiếp theo tiếng anh trợ và trợ chúng ta có trợ giúp được chưa nhỉ rồi thứ hai chúng ta có hỗ trợ được chưa nhỉ tiếp theo ta có hội trợ rồi ta có viện trợ viện trợ được chưa nhỉ rồi và ta có trợ lỗi rồi vậy là cô đã giúp các bạn nhỏ trả lời xong bài tập số 2 rồi đấy các bạn nhỏ ạ à. em điền vào vở cho cô nhé bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập tiếp theo là bài tập 3 em nhìn bài tập 3 sách giáo khoa trang 107 nào bài tập 3 làm bài tập A. Làm bài tập A hoặc B. Câu A nào. Chọn trò hoặc chờ thay cho vuông. Bây giờ chúng ta sẽ cô sẽ điền luôn nhé. Và chúng ta sẽ nhìn vào. Thứ nhất. Có chú bé 3 tuổi vẫn chẳng chịu nói cười, vẫn thấy giặc ân xâm lược chợt vụt cao gấp 10 Cưỡi ngựa vùng roi sắt Ra trận chú hiên ngang Roi gãy nhổ tre làng Quật tới tấp giặc tan Theo Phan Thế Anh Chứ nhỉ? Đây các em nhìn những từ cô Điền đấy Cô đã in đậm bôi mực đỏ cho chúng ta dễ nhìn rồi đấy Được chưa nhỉ? Đầu tiên Chú Chiêu Chợt Trận Và tre Nha rồi nhá đó là bài tập 3 chúng ta sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo đó là bà B chọn tiếng phù hợp thay cho ô vuông à, các em nhìn cho cô giáo đối với phần này thì à, chúng ta nhìn vào cho cô này cô sẽ điền luôn cho chúng ta nhìn nhá à, vùng đảo ấy bây giờ không thuyền về qua lại của gạch chân này đấy sóng mù mịt bốn bề ai à cô gạch chân ai mà không sợ hãi mai an tiêm không ngại có trí có đôi tay có nước có đất trời lo gì không sống nổi theo Nguyễn Sĩ Đại Đấy nhá Vậy là cô đã giúp các bạn nhỏ trả lời xong bài tập số 3 rồi đấy Các em gạch chân vào đấy bút chị gạch chân vào Giao khoa cho cô đi nào Và phần cuối cùng đó là phần vận dụng Các bạn là kể cho người thân về một nhân vật lịch sử có công với đất nước à, Có thể chúng ta có thể kể ví dụ như là câu chuyện à, Ví dụ là Thánh Gióng này Hoặc là chuyện Hai Bà Trưng cũng được Các bạn nhớ thế nào Bài của cô đến đây là kết thúc rồi à, cô chúc các bạn nhỏ cô học thật là tốt các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cô nhé để cô có động lực đồng hành với các bạn nhỏ trong những bài học tiếp theo chúc các em học thật là tốt <laughs> xin chào và hẹn gặp lại các em